thiên thiên ngàn căn tăng đôi thấp núi cao biết là It's the dawn. phương 自己。 hôm nay ngỡ sáng sáng như kiều sinh qua là sinh người khóc thì cành cành cành người vui cành cành lung linh khát tường trong đền vàng vọt nhang huyền ảo ngoài sân đền hậu người dâng trăng trăng treo tranh tranh tranh chất chất một phần 曾经。 thời chúc hóa châu bé rơi chứ rừng càng nghe hót đêm thâu xuống gà dầm mười đứa love. tiên chuông chén rượu đào nhị tuần tuần na dâng lên bệ ngọc huệ dâng vào là đời rước bơ hoàng sơi á à, sơi sơi tay tiên chuông chén rượu tuần chúng dâng lên bệ ngọc thừa huệ dâng vào là mười rước bơ hoàng sơi các cô dâng bơi chẳng hay cảnh anh về đâu hoàng bơ ngự về đồng chúng con luôn những ngần ngần ngơ quanh quanh quanh quanh đồi chim hót hót trước sân đề có chúc chúc y thấp thấp cao giữa đêm thành đêm thanh mặn vừa vườn đà y phi khai truyền nhang là bút phi khai thỉnh quan hoàng bảy cáo lai hộ trì tả sai binh bộ binh tùy hữu sai binh tùy kéo đi ẩm ẩm trên cung trăng ai hẹn ní ai chờ đón chờ giờ sạch ra xe thầy cô chưa chưa để được ấm tường lý con hòm bày ngài có say một tí với đời ông cũng cũng khuyên ý ai nên định chọn đạo là ngừng lynching được ai quên mình đã chọn về được muôn phần chữ tâm mà đã kém ông bảy cấp mà cấp sao cho bằng ông bảy khuyên rằng chưa có khinh khí những kẻ bẩn cây đức mà từ tốt cũng cho vẻ vang sau này nghe ông bày rằng ông cho nước tiên tây bệnh chân thành thanh cao rồi lại phật gây ông thanh cao có chữ cười đức khuyên ghi để từ bay khấn vai đâu về bảo hà xin quan hoàng bảy ngày về đồ chi chứng minh thiên có tam khối nhất nhất kinh nhị thập điều bạch bạch đình đình chi chi tôm heo bạch bạch thủ ga liều bi tứ xuyên lục nước gò cung cung trời thất thất văn đền xà đền xì kinh thất thất văn đền xà đền xì tam vàng cùng tam sách ông bảy cho vào cước nghi tôn hỏi thăm chợ cầu ngôn thấy anh cửu phạm chiều hôm đang đứng đứng sông nước nước chảy ướt lờ đường vàng bát sách ông bảy chờ chi chi ông bảy lên bài bát sách một đôi kiều vàng một trăm ông ông bảy chờ chi chi banh thủ chi hai lẻ tám đỏ lại rơi đúng cửa chi